này mình sẽ tiếp tục thu ban các bạn nay mình sẽ chế tạo gì đây mở khóa các cửa tìm ở đâu nhà ở cà phê căn cứ căn hộ bàn làm việc bàn mai giờ mình sẽ đi tìm nãy cái kia đi kiếm ở đâu ta nhà ở hình như cái này mình có có đủ rồi bây giờ mình đi tìm là dây điện cà phê căn hộ bao kim đây đây có này các bạn thấy rồi nha để mình lấy và mình chế tạo cho bạn xem bắt đầu hiện giờ là trong ba lô mình cũng có một cây nha đây nè ba lô lên đầy để đây làm cái rồi nha để tạo đây cái búa đá ở cái điều đá cốt đá ít lọc đây có đủ nguyên liệu nè băng keo dây điện phế liệu giờ mình tạo ra đó được rồi đấy đây nha đang bị được không ta không nó chỉ đi dành mở cửa đây, giờ mình đi vô nè mình sẽ sử dụng cho các bạn xem để mình để một đồ mà này xong đó mình vô đó mình lượng, giờ mình lấy đồ nha mình muốn lấy mấy cái này nè các bạn thì mình bấm vô chữ tự do là nó sẽ hiện quảng cáo mình coi hết quảng cáo là nó sẽ nhận được đây để mình làm xem vô ít bỏ đó nó sẽ quay đó có ba phần thưởng đây các bạn đây thì cái nào mình muốn lấy thì mình cứ đem qua luôn vậy là lấy thôi đơn giản nói chung là game sinh đồ này mình xài khúc gỗ nhiều như các bạn tôi thay là thứ này đây với thổi sắt đây với điện nữa nè các bạn mình muốn lấy thì mình móc cái này mình cũng cần Vamos no Matheus. Đây. Hình cái uh, chìa khóa này giống này. Đây chìa khóa này. Nè, mình giờ mình sẽ mở. Này. có thì nó mở được nha không có là không mở được mình sẽ làm cho các bạn xem luôn mình để cây đó ở đây nhưng mình đi mở cái cửa khác không có không mở được không? để xem còn không what what the fuck lại bị phát hiện tha cho em đi anh ơi cần thế sao nó đông vậy trời lắm Trời bị này này đi, Để mình liều qua đánh với tôi. Mình vẫn không thấy Ám sát nó nè, Ám sát một phát là lụm Đây mình sẽ mở cửa này Không được này nó sẽ tự tạo Mở bây giờ Khi nào mình có là mình cần tạo Đây đó tạo nè Giờ mình không có đủ đồ mình quay lại mình lấy bây giờ mình về nguyên mã mình ờ, sẽ lấy cửa đây mình mở cho các bạn coi mình cắt giết nó luôn ám sát đó mày hả mày giờ mình đi thoải mái này. đó giờ mình để vô gương một cây cũng được cái lồng nó của bạn coi đó thấy giờ vừa xong giờ mình kế tiếp là mình tạo cái xẻng đi ha các bạn thì hồi nãy thối sắt là mình gộm được một rồi được hai cái nữa nè bây giờ mình gộm thêm dây là năm gỗ gỗ này ở đây như không cũng có nữa mình lấy dây thân nè các bạn hồi nãy mình giết chết mấy con đó có có đây là làm gì đây dây thừng đây một để mình tìm trong bao nhiêu căng mình phải đi xa mang sát thôi đây đúng nè nằm lấy để mình giờ đi vậy đây thổi sắt hai này vậy là mình sẽ là mình thử xong mình quay quá không có được rồi chị mình đi chỗ khác thả máy bay không người lái giao hàng thôi cứ tiếp tiền lên xem sử dụng để đỡ đói mình tìm xa đây mình chỉ ám sát thôi cho nó dễ đánh nhau không lộn cái này khác nữa rồi giết thằng mập đây luôn nè anh em rồi xong luôn hiểu cuộc đời luôn ám sát đó đúng rồi đi đâu thử sạch đâu sao có kiếm đi trời coi lại còn thiếu gì thổi sắt có lắm hết rồi Đúng. còn thiếu ba cái thổi sắt chết đâu rồi để mình đi một kỹ thuật giết nó bọn nó trong đây hai con bây giờ trong đây có hai con mình sẽ đi sau nó để nó vòng qua đây núp ở đây đi giết thằng bự trước nha đó chuẩn bị nè các bạn ám sát nó mày một em kế tiếp hai em đánh đối diện nó đánh lại nó đâu nghe thằng ngọc này nữa lụm luôn có thổi sắt đó đi tiếp chơi xẻng nó luôn hoàn bạn, trời xẻng đập nó đi mời rồi đây được hai cục còn thiếu một cục cũng sẽ muốn tay đuôi thấy chưa cuối cùng mày cũng chết giờ mình về căn cứ nha các bạn mình sẽ làm cái xẻng đó cái xẻng trên tay còn cứ một khối sắt về căn cứ mình chế tạo nó mềm quá mình đợi cho thời gian này nó xong thì mình sẽ nhận được giờ mình sẽ tạo nha các bạn tạo cái xẻng này trong gương có cái nào kia đây cũng tạo có một cái giờ mình tạo cho các bạn coi một cái xong đấy đó đấy rồi nó cầm luôn này thì là mình tạo được hai cây rồi một cây chìa khóa với một cái xẻng tập cái clip mình sẽ tạo cho các bạn xem cây cúc chim và cây rìu ok hẹn gặp lại các bạn nhé